Ninja làng lá thì ok, ninja đập đá thì hơi khê Cái ngày thằng chí mà hết biến thái thì lại Quyển Lướt trên mặt nước tao như cơn sóng Chân của tao còn déo khi Nike của tao đang phóng Kể từ khi tao bắt đầu rap không mày nào của tao không nóng Ninja làng lá thì ok, ninja đập đá thì hơi khê Cái ngày thằng chí mà hết biến thái thì lại Quyển Lướt trên mặt nước tao như cơn sóng Chân của tao có déo khi Nike của tao đang phóng Kể từ khi tao bắt đầu rap không mày nào của tao không nóng ra làng lá thì ok đi ra đập đá thì hơi khê cái ngày thằng chí mà hết biến thái thì lại đấy Biển lướt trên mặt nước tao như cơn sóng Chân của tao có déo khi Nike của tao đã phóng Kể từ khi tao bắt đầu rap không bài nào của tao không nóng ra làng lá thì ok đi ra đập đá thì hơi khê cái ngày thằng chí mà hết biến thái thì lại đấy Biển lướt trên mặt nước tao như cơn sóng Chân của tao có déo khi Nike của tao đã phóng Kể từ khi tao bắt đầu rap không mày nào của tao không nóng làng lá thì ok đi ra đập đá thì hơi khê cái ngày thằng chí mà hết biến thái thì lại đấy Chuyện lướt trên mặt nước tao như cơn sóng Chân của tao còn dẻo khi này kỳ của tao đang phóng Kể từ khi tao bắt đầu rap không bài nào của tao không nóng ra làng lá thì ok đi ra đập đá thì hơi khê cái ngày thằng chí mà hết biến thái thì lại đấy Chuyện lướt trên mặt nước tao như cơn sóng Chân của tao còn dẻo khi này kỳ của tao đang phóng Kể từ khi tao bắt đầu rap không bài nào của tao không nóng ra làng lá thì ok ra đập đá thì hơi khê Cái ngày thằng chí mà hết biến thái thì lại Quyển Lướt trên mặt nước tao như cơn sóng Chân của tao còn xéo khi này kỳ của tao đang phóng Kể từ khi tao bắt đầu rap Không mày nào của tao không nóng